Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Khoa học chứng minh não trái giúp bé ghi nhớ và sắp xếp đồ vật theo đúng thứ tự Thông qua khả năng tư duy hợp lý Và não phải sẽ giúp khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng của bé bay xa Em Pháp Pro ác động mới với dưỡng chất cấu thành não DHA và ARA Nay bổ sung thêm SA, dưỡng chất hỗ trợ trí nhớ Alpha Pro A cộng mới, bước đột phá của gia đình Enfa A cộng, giúp não trẻ phát triển mạnh mẽ, thông minh vượt trội ngay từ đầu.